cả các bạn đã quay trở lại với anh em dã thực Tôi đang đi lang thang trong bản thì vô tình bắt gặp được những phong cảnh nơi đây rất là đẹp Và tình cờ gặp được một số hoạt động thường ngày của người dân trên vùng núi Tây Bắc này Nên đã ghi lại và chia sẻ cho tất cả anh em cùng xem Tuy đây chỉ là một số hoạt động thường ngày bình thường của tất cả mọi người ở đây Nhưng lại ẩn chứa rất nhiều những hương vị của tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ như chăn trâu, bắt dế, nướng cá, nướng gà cùng với những hương vị của thiên nhiên, cảnh đẹp của hùng vĩ của miền núi Tây Bắc. Chuẩn bị chén à? Chuẩn bị chén ở đây xin xin miếng cá vừa mới nướng xong. Cá vừa mới bắt xong nướng xong ăn rất là ngọt. Thực ra cùng các anh em các cái cháu đấy, nướng than cá vừa mới bắt ao xuống đang đi lang thang gặp anh em đang à, bắt cá và nướng cá rất nhiều cá vược cá chấm à, cá trôi ừ. view rất là đẹp ừ. Ê, cẩn thận lo ngâm nước đi Cái tủ không lửa rồi Đấy, không khí lạnh về các bác rồi sương mù về lễ hội nướng cá Xin giới thiệu với tất cả các bạn đây là món cá thui bóng đêm Cá vừa mới được bắt dưới ao lên cho lên nướng lên rồi là cá rất còn tươi Mùi nướng mùi rất là thơm Có con nào chín chưa? Chắc chín rồi đấy nhỉ? Hả? anh phải không có mang gia vị số à đã có gia vị có đồ chấm à thiếu rượu à để em đầu tư chơi rượu <laughs> Thế em cũng về thì có cái này để ăn này Nó đấy, ờ, cá Cá Cá tươi vừa mới ăn xong Cá khui <laughs> con này khả năng chín đấy nhỉ đấy, cho quý ngô nhiều than này nóng này vừa lấy đốt toàn đấy sẽ kẹp vào là cắm que như kìa thì nó không bị nát hai con kia chín à Thơm ngon không? Tuy màu không đẹp nhưng chắc chắn cá sẽ rất là ngọt Bốc điên Cá nửa bóng đêm Cá nhiều lắm mà yên cá phải 20 lít mới đủ cơ quẩy ớt Mẹ ăn tao nha Nào cái này còn rất nhiều cá ui nhiều chén đấy sẵn sàng chén để chuẩn bị uống rượu con này bé hơi bé bắt hơi bé con này nó thả thì hợp nó chấm hơi bé tao mới cứ yên tâm mày với bu à Wow, chết rồi dè Mình cho hình lọt tiêu này Giờ này con chín nắng nào Một cái kia mưa mà một sao tao tiếng lắm chơi vừa mù mà giờ lại ấy này lại hỏng rồi này chơi đẹp nhỉ bãi quá đẹp một bãi câu à? một hồ bơi hồ bơi hồ bơi bữa này chắc là vẫn chưa hoạt động à Thank you ngon không ừ? Đâu này vâng anh cái em em làm vlog tí Ui, cá đây một trẻ con ngồi bốc ăn ngon không Ôi, chén chén chén chén rồi đang nóng đang nóng đây vượt vượt đúng không <laughs> đây đây đây cầm rượu đi cầm rượu đi nào cầm đây này chịu view đẹp nhỉ ngồi ăn vừa năm mấy à? đây, chung đi chung đi năm cũng hết rồi mà tháng thì cũng hết rồi không phải nhá hôm nay chủ nhà mà à, vét ao để ăn tết ạ chủ nhà to béo nhất ở đây đúng rồi muốn các bạn nhấn tội chưa em muốn thôi rồi chúc sức khỏe tất cả các bác nhá rồi xuống ao rồi cho tao bình mình điều á thế hiểu chưa còn một tí mới một tí mà hết căn 5 lít rồi hết 5 lít rồi kia có ai uống được chục cân cá 5 lít rượu rồi uống đi anh có chén này này đây đây có đây rồi này làm chén rồi đấy sao bác qua làm hai nồi ngon làm thật à? ừ, khi nào thử nồi rượu á rượu thử nướng à. chưa thử tí nào nghe chừng nặng lắm nhưng mà chưa chưa uống tí nào kiểu mình cứ thử nấu một tí thử một tí xem con mùi rượu ừ, không, không, không, không. Sai rồi, ta biết là phần nặng hay nhẹ đấy ngon cá nấm béo lên lấy đâu để được cái đấy đây chân cá đấy chân cá đây có vừa cái nhanh lớn nhỉ Chỗ nó mình đặt cúng Tình cảm nhân gọi ờ, thằng Tôi tôi mệt nào bộ Còn sinh nhật hả? Tôi cũng mệt hơn quá Cho giờ cái tát chung Hả? Cho giờ dương táp ừ. Bác cũng đợi chung kia Anh bác của em cũng chưa chuyện Đi <laughs> xuống ao chọn Ăn ờ, bộ lòng à? Đi xuống ao chọn Lòng ngon đấy Thời gian này cũng có thời gian đi ăn có cái gì đâu mà Ăn đất uống nước không thôi Thành ra con to mà con mình vẫn thua con cá này Cái chỗ là nó ở được nước <laughs> Nhưng mà cá vẫn thua mình Nó cũng ở cả, trên cạn Hai má Tài Ôi, ôi, em mời các bác đi Ừ Nói giảng em mày gửi à. Anh Hùng Nhà anh ở chỗ nào anh? Em trên ờ, Vân Hồ, trên Bó Nhàng đây anh đang lợn lợn ngoài chơi này đấy ngừng nó bắt cá này xuống đây câu cá nào xuống tìm cô nào câu nữa ươm na lan rảnh rảnh hay xuống ao đây đây đây đây câu ôi bông á tao bấm nhà điều à nhà nhà nhà nhà mình tao tao mua lại này đúng không Tôi cá cho tao của tăng mà Của tăng là chết chua xưa không Đi làm ngộm đi trứng nướng kia đây chỉ có mấy cá cá chép cá chép mà khó chín phần ngoài à, cá chép chúng ta chỉ cá chép đấy cá chấm với cá vượt thì cá trôi dễ chín nhưng mà riêng cá chép là à? thì cả mình nấu nhanh cũng muốn chín riêng cá chép chắc thịt quá em ăn nướng này thích ăn à, cá rô ấy cá dạ. rô ăn ngọt lắm cá rô nướng cái thơm được tầm đấy được cả ai cũng được trắng thì ra được cá rô quá được làm cái cái bộ chắc là tí một tí vàng luôn đấy đấy đúng rồi làm cái này đấy tí mong muốn làm to thế cái ta gọi là trứng cá mà bé mà trứng nhiều nhỉ em nhỏ quá nó không ngon Cái là, tôi là, tôi là, tôi là, tôi là, tôi là, tôi là, tôi là, tôi cái này thì là tăng lên này là chém cái này này hơn cái này vượt của tôi chắc nhất cái ờ, con chép này cũng ơi ông chủ bắt được là một yến bán 5 cân ăn mất 5 cân rồi đều có trắng to chả ngon không nhìn bọn nhỏ ăn ngon không các bác có thấy ờ, trẻ em ờ, miền núi tuổi thơ dữ dội không đây gọi là tuổi thơ cả thận hóc xương nhá cả bé nhiều xương lắm ăn nhằn kỹ mà nhiều sắm lên vừa này vừa mới đóng mùa đấy nó tập